kalau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 đã từng có những ước mơ nhưng vì cuộc sống ở ngoài kia chúng ta đâu có đẹp như thơ có người mơ làm nghệ sĩ có người đơn giản làm công nhân những ước mơ đó không chỉ thầm mong một ngày được thay đổi số phận chúng ta đã trao nhau hết hết những đam mê của tuổi trẻ ngày mai xa rồi bạn ơi đừng quên đừng quên những năm tháng cận kề muốn níu tay thêm chút nữa nhưng thời gian không ngừng trôi tôi muốn học cùng các bạn mãi mãi nhưng đã đến lúc phải dừng thôi sẽ luôn nhớ mãi những nụ cười những lần chăm gió và lang thang những lần đi học bọn bị thu xếp phải đi chân đất vẫn hiên ngang kỷ niệm thầy cô cùng bạn bè viết lên từng trang sử trắng kỷ niệm của thời học sinh ngây ngô cùng mái trường đầy ánh nắng rồi biết bao nhiêu kỷ niệm cho tôi gửi lại nơi đây cho tôi gửi lại từng cánh phượng rơi bên thềm ghế đá hàng cây và mai phải xa nhau rồi mái trường ơi tạm biệt nhé tạm biệt thầy cô các bạn ơi chúng ta sẽ mãi là bạn bè cấp 3 có lẽ là thời gian đẹp nhất của thời thanh xuân em xin cảm ơn các thầy cô giáo cùng toàn thể các bạn đã cho em ba năm cấp ba thời thanh xuân thật đẹp